ga dành cho thị trường nội địa Nhật hiệu bếp là Rinnai model của bếp là KGM63VT đây là nội thất của bếp này rồi tôi sẽ đóng nắp lại để các bạn xem ngoại thất và test những tính năng của nó Đúng rồi Long Trái dạ, dạ rồi Đây là ngoại thất của bếp nè Thì đây những cái vị trí này là lỗ ốc đây Và trên này nó có hai con nè Để nó giữ cái nắp xuống Những lỗ lớn ở phía sau này thì tôi sẽ à, che kín lại Để à, tránh cho chuột vào bên trong cắn phá dây điện bếp này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 thế sao <laughs> chú phải vác thế thằng cháu đâu mang một cái lỗ địa về với nơi xài á oh, ừ. yeah. để bên uh, trái đặt khóa ra đây sau cái chế độ nước cạn nồi nè đã khóa ra công tắc còn đang vị trí mở đây thì để khắc phục cái vấn đề về pin thì tôi sẽ thay thế hai cục pin đại này bằng một cục pin sạc đây là cái cục pin sạc đây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 đây cái hình ấm nước này là chế độ nấu nước sôi nè tiếp theo cái hình tô cơm ở dưới là chế độ nấu cơm trên cùng là chế độ nấu cháo nhưng khi các bạn chọn cái tính năng này thì các bạn mở bếp lên thì các bạn sẽ chọn ngay nếu mà các bạn để một lúc rồi mới chọn thì nó sẽ nhớ ở một cái vị trí nấu cơm không cho ta thay đổi được nữa các bạn muốn chọn lại thì phải tắt bếp rồi mình mở lại đây nấu cơm nấu cháo nó sẽ lương phiên thay đổi giờ muốn chọn qua nấu nước này cũng không được phải tắt bếp rồi mở lại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 thì nhiệt độ bắt ờ, mặc định vào và ờ, sử dụng đầu tiên là ở 180 độ nè đây là cái nhiệt độ khuyến cáo được sử dụng vì ờ, dầu ăn á, mà được chiên đi chiên lại nhiều lần quá nhiệt độ 200 độ thì nó sẽ tạo ra một cái hợp chất gây ung thư nên bên Nhật họ đã nghiên cứu rồi nhiều năm về trước họ đã áp đặt vào bên trong bếp tiếp theo nữa đây là cái chế độ rang xào đồ khô thì các bạn sẽ đè giữ cái phím này 3 giây để nó sáng đèn lên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 khi các bạn xem YouTube mà trên TV á, thì mình cũng có thể tìm đọc trên cái remote á, với cái cụm từ là rẻ hơn khuyến mãi để xem thêm những cái clip thử bếp hay các dòng sản phẩm khác của chúng tôi. Bếp này nó có cái nắp che đầu chia lửa này nè, nó bằng inox. Thì cái nắp che này nó sẽ sử dụng thoải mái, không sợ bị mục xét như những cái loại nắp sắt. Đây là cái loại nắp sắt đây, sử dụng một thời gian thì nó sẽ một chân nó rớt ra, nóng à. Thì cái nắp này nó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 còn về cái tính năng nấu cơm này á thì nhà sản xuất ở bên Nhật họ cũng có bán kèm thêm một cái loại nồi dùng để nấu cơm nồi đó có giá mới ở bên Nhật là 2 triệu tư giá mà về đến Việt Nam thì nó phải trên 3 triệu nhưng mà cái loại nồi đó thì tôi vẫn chưa thấy về Việt Nam còn theo kinh nghiệm của tôi thì tôi sẽ dùng cái nồi áp suất để nấu cơm nhưng các bạn có thể nấu những loại nồi nấu của mình ở nhà những loại nồi đó các bạn phải thí nghiệm và trên cái nắp nồi đó nó có cái lỗ thoát hơi các bạn phải bịt kín lại và khi nấu cơm thì mình phải chọn đúng vào cái chế độ nấu cơm là cái đèn sáng ở hàng chữ phía dưới điều chỉnh cái cần gạt ga nè về cái hình vị trí tô cơm đây để nó ra đúng được cái ngọn lửa nấu cơm khi cơm chín thì nó sẽ tự động tắt bếp